về cái sự thao túng của các nhà đầu tư lớn hay chúng ta gọi là các big boy lên thị trường cổ phiếu uh, à, phái sinh và forex và từ đó thì chúng ta biết được uh, cái biến động của họ ra sao và với các nhà đầu tư cá nhân chúng ta hiểu được cái thời điểm nào để chúng ta mua vào hoặc là thời điểm là chúng ta bán ra khi mà các big boy có sự tham gia hoặc là rút ra khỏi thị trường đấy là uh, viết A nó là như vậy và ở đây làm sao để chúng ta biết rằng là khi nào Big Boy tham gia vào thị trường, khi nào Big Boy thoát ra khỏi thị trường. Thì trong nghiên cứu về viết A thì chúng ta tập trung nghiên cứu về giá và khối lượng để tìm ra hướng đi của thị trường. Bởi vì thứ nhất là chúng ta thấy là cái biến động giá cổ phiếu nó sẽ tạo ra mất cân đối về cung cầu. Mà chúng ta biết rằng là quy luật đầu tư nó là một quy luật về cung cầu và nếu chúng ta hiểu về quy luật cung cầu là chúng ta sẽ nhìn thấy bức tranh toàn cảnh về thị trường chứng khoán về toàn bộ những cái diễn biến của cổ phiếu nó diễn ra như nào và để hiểu rõ được cái quy luật cung cầu và diễn biến của quy luật cung cầu ra sao thì các bạn có thể à, chúng ta phải nghiên cứu chúng ta phải nghiên cứu gì ạ à? nghiên cứu về volume ạ à. volume đó là khối lượng giao dịch của cổ phiếu khớp trong ngày có thể khớp trong tuần hoặc là trong tháng tùy vào mốc khung thời gian mà chúng ta chia à, thứ hai là chúng ta sẽ nghiên cứu về biến động giá trong ngày bởi vì biến động giá trong ngày nó cho chúng ta biết rằng là xu hướng của cổ phiếu đang ở thời điểm này nó đang như thế nào và cái cuối cùng là chúng ta sẽ nghiên cứu về giá đóng cửa của cổ phiếu xem là cái xu hướng tiếp diễn của những phiên tiếp theo nó ra sao thì đó là ba cái thành phần chính nó viết tắt VSA đó là khối lượng biến động giá và giá đóng cửa và vì sao cái khối lượng nó là yếu tố quan trọng có thể là quan trọng nhất trong việc nghiên cứu phân tích VSA bởi vì chúng ta biết rằng là à, bình thường thì một cái giao dịch hàng ngày mà để chúng ta biết được nó có sự tham gia của dòng tiền lớn hay không thì chúng ta phải là lấy giá nhân khối lượng nếu mà giá có thể tăng rất mạnh nhưng khối lượng bằng không thì rõ ràng là chúng ta thấy là chắc chắn là giá không thể lên được nên giá nó sẽ là một yếu tố quyết định để biết được cái khả năng cổ phiếu có thể đi lên mạnh hay không lên mạnh thì chúng ta có thể nghiên cứu vào phần sau đó là một cái quy luật đó là quy luật nỗ lực thành công và khối lượng là gì ạ khối lượng ở đây chúng ta gọi là khối lượng thực tế khớp lệnh giữa người mua và người bán có thể nếu chúng ta tính theo phút theo giờ có thể đầu tư phái sinh hoặc là đầu tư forex thì chúng ta có thể dùng khung thời gian phút giờ hoặc là chúng ta có thể dùng ngày trong à, đầu tư chứng khoán hoặc là tuần theo đầu tư chứng khoán và khối lượng thay đổi có nghĩa là gì ạ có nghĩa là tâm lý của nhà đầu tư có sự thay đổi giữa người mua và người bán cũng có sự thay đổi và khi mà khối lượng tăng thì giá giảm thì chúng ta biết rằng là tâm lý là như nào đó là chúng ta cũng biết rằng là tâm lý có xu hướng là người bán đang có xu hướng bán ra đấy là một góc mà chúng ta có thể nhìn nhận và nếu khối lượng lớn cổ phiếu được chuyển từ nhà đầu tư nhỏ lẻ sang nhà đầu tư cấp tổ chức thì chúng ta biết rằng là khả năng cổ phiếu đó sẽ tăng và ngược lại nếu số lượng mà cổ phiếu chuyển từ các nhà đầu tư tổ chức sang các nhà đầu tư nhỏ lẻ thì chúng ta biết rằng là khả năng cổ phiếu sẽ có xuống giảm bởi vì cái nhu cầu của dòng tiền lớn sẽ không tham gia nữa đó là chúng ta hiểu về khối lượng giao dịch của một cổ phiếu còn về giá thì sao ạ giá và chúng ta biết vì sao chúng ta cần phải kết hợp giá và khối lượng bởi vì tầm quan trọng của biến động giá biến động giá cho chúng ta thấy là mức độ sẵn sàng tham gia cái sự chuyển động của giá cổ phiếu tại cái thời điểm mà chúng ta đang nghiên cứu nếu chúng ta theo nghiên cứu theo tuần thì chúng ta xem là cái tuần đó cái mức sẵn sàng của cổ phiếu nó đang ở đâu nếu chúng ta nghiên cứu theo ngày thì chúng ta cũng tương tự như vậy và nếu những ai nghiên cứu về phái sinh về forex thì chúng ta có thể nghiên cứu cái khung thời gian ngắn hơn đó là chúng ta nghiên cứu theo phút theo giờ thì chúng ta biết rằng là cái sự sẵn sàng biến động uh, xu hướng tiếp theo của giá cổ phiếu như nào và thứ hai chúng ta thấy là mức độ sẵn sàng này sẽ được tạo ra bởi cái lượng đặt lệnh đặt lệnh biểu hiện thông qua khối lượng giao dịch và chúng ta biết rằng là rõ ràng cái khối lượng giao dịch và giá nó là một yếu tố không thể thiếu được trong quá trình giao dịch cổ phiếu nên khi mà các nhà đầu tư lớn, các big boy sẽ sử dụng các công cụ này để đo lường xem là lượng các nhà đầu tư nhỏ lẻ đang tham gia hay là đang bán ra hoặc là họ có thể đo lường xem là lượng nhà đầu tư nhỏ lẻ có muốn bán cổ phiếu mà đang nắm giữ ra hay không bằng những quá trình ở sau này chúng ta sẽ nghiên cứu đó là những quá trình check out đó là những quá trình mà rũ bỏ thì đấy là những cái mà chúng ta sẽ nghiên cứu ở những phần sau này đấy là toàn bộ những cái mà chúng ta biết rằng là cái sự uh, tác động quy luật cung cầu giữa nhà đầu tư nhỏ lẻ với các nhà đầu tư lớn hay là chúng ta gọi là các big boy một số quy tắc về sự điều khiển của thị trường như chúng ta đã biết thì uh, trong đầu tư hoặc là trên thị trường chứng khoán phái sinh hoặc forex thì chúng ta cũng đều biết là nó có hai cái nhóm người giao dịch chúng ta gọi là nhóm nhà đầu tư tổ chức hay là big boy và nhóm nhà đầu tư nhỏ lẻ, nhà đầu tư cá nhân. Những đợt biến động mạnh là kết quả của một hoặc nhiều biết big boy tác động lên cổ phiếu phái sinh hoặc là forex và có rất nhiều lần biến động mạnh mà không có bất cứ cái thông tin nào uh, tác động lên uh, bởi vì uh, đó là những cái quá trình biến tác động ngẫu nhiên ạ không nhất thiết phải có những cái thông tin à, tích cực hay tiêu cực cổ phiếu vẫn có sự biến động mạnh à, làm được điều này thì à, chúng ta biết rằng là cái nhà tạo lập hay chúng ta gọi là big boy thường biết rằng là cái nhà đầu tư cá nhân đó là những người mà không có trình độ không có kiến thức hay người ta gọi là những người ngu ngốc nên chính vì vậy việc mà điều khiển bởi những nhà đầu tư như vậy nó thực sự là rất dễ dàng và với các nhà đầu tư cá nhân vì họ không có kiến thức họ không hiểu được cái sự vận động xu hướng tiếp diễn của cổ phiếu Forex cũng như là phái sinh thì thường họ sẽ bị cuốn vào mua ở những mức giá rất cao và bán ra ở mức giá rất thấp. Đó là vòng quay hết chu kỳ này đến chu kỳ khác. Chính vì vậy Big Boy sẽ điều khiển tâm lý của đám đông hay là tâm lý của các nhà đầu tư nhỏ lẻ bằng việc là tạo ra những cái lực mua bán lớn hay những quá trình sách ao rũ bỏ hoặc là những quá trình kéo lên rũ bỏ đó là những cái tác động mà với các nhà đầu tư nhỏ lẻ nếu họ không nắm rõ được thì thường họ sẽ thấy rằng là khi mua vào cổ phiếu giảm và khi bán ra cổ phiếu tăng mạnh và những cái quy luật này luôn luôn lặp đi lặp lại hết chu kỳ này đến chu kỳ khác và những cái chu kỳ đó những cái mẫu hình đó luôn giống nhau bởi vì đó là một cái quy luật. Và nếu Big Boy khi nào họ muốn bán cổ phiếu ra hoặc là thoát cổ phiếu ra khỏi thị trường thì thông thường họ sẽ tạo ra những cái thông tin tốt để kéo cổ phiếu lên hoặc là khi mà thị trường mà họ muốn mua nhiều cổ phiếu hơn thì họ có thể tạo ra những thông tin xấu để họ có thể thu gom cổ phiếu và trước khi họ uh, bước vào một uh, xu hướng đi lên đó chúng lại là một quá trình à, bắt đầu tạo thành xu hướng và đó là những cái cách mà big boy thường sử dụng trong cái việc đầu tư của mình và chúng ta biết rằng là mục đích nghiên cứu VSA là chúng ta sẽ tìm ra hướng đi của các big boy nghiên cứu quy luật cung cầu trên thị trường bằng giá biến động giá và khối lượng để chúng ta biết rằng là big boy đang điều khiển tâm lý đám đông như nào bởi vì chúng ta biết rằng là khi mà tìm ra Big Boy đang tìm hiểu tâm lý đám đông như nào thì chúng ta sẽ biết rằng là trong quá trình nghiên cứu Big Boy chúng ta sẽ tìm hướng đi của Big Boy bằng cách phân tích giá khối lượng biến động giá để chúng ta biết hướng đi cũng như là biết cách mà Big Boy đang tham gia đang tham gia để tích lũy cổ phiếu hay là đang thoát ra để phân phối cổ phiếu ra thị trường bằng những biến động hàng ngày và chúng ta đo lường được với những cái mẫu hình mà các bạn có thể thấy được trong những cái chương trình mà tôi chia sẻ trong rất nhiều thời gian vừa qua và trong nghiên cứu hành vi của Big Boy nếu bạn nắm rõ được cái quy luật vận hành của giá khối lượng hay chúng ta gọi là quy luật cung cầu thì chúng ta có thể chiến thắng được thị trường trong cái trò chơi thực sự tuyệt vời này và một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe theo dõi cái chương trình chia sẻ à, của tôi ngày hôm nay Và chúng ta sẽ đến một chương trình tiếp theo Vì sao chúng ta cần phải học phương pháp phân tích kỹ thuật theo trường phái PSA để đầu tư chứng khoán, đầu tư phái sinh, đầu tư Forex thành công Xin cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã đón xem cái chia sẻ này của tôi ngày hôm nay Nếu thực sự các bạn thấy hay thì hãy đăng ký YouTube ở đây ạ Quang Dũng DVD ở phần bên dưới để chúng tôi có thể hỗ trợ các bạn được nhiều hơn trong cái chương trình này và hãy ấn chuông để khi mà chúng tôi phát thì bạn sẽ là người sớm nhất nhận được video của chúng tôi. Xin cảm ơn rất nhiều.